Vâng, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người Ở cái video này thì mình sẽ uh, nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo giữa cặp đấu uh, Real Sociedad và Real Madrid trận đấu trong uh, khuôn khổ vòng đấu thứ 33 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc uh, dạng sáng mai ngày uh, mùng uh, 3 tháng 5 năm 2023 vào lúc uh, 3 giờ, 3 giờ sáng anh em nhé Thì trước khi mà đi vào phân tích nhận định cái tỷ lệ kèo của cái trận đấu này thì mọi người đi qua video của mình thì cho mình xin một cái lượt like video cũng như một cái lượt đăng ký kênh Đồng thời thì à, nhớ bật chuông thông báo để có thể theo dõi được sớm nhất cũng như đầy đủ nhất các cái video phân tích à, tỷ lệ kèo của các cái trận đấu à, trên khắp các cái sân cỏ thế giới. À, như chúng ta đã biết thì hiện tại trên bảng xếp hạng à, La Liga, à, Real Madrid và Real Sociedad chỉ đứng cách nhau khoảng cách là một cái À, vị trí thôi. À, Real Madrid thì đang đứng ở cái vị trí thứ hai à, với 68 điểm qua 32 vòng đấu. Trong khi đó thì à, đội chủ nhà Real Sociedad đang đứng ở cái vị trí thứ tư à, với 58 điểm qua 32 trận đấu. <clears throat> Và hiện tại thì Real Madrid chỉ còn hơn được cái vị trí thứ ba của Atletico Madrid với chỉ 2 điểm. Trong khi đó thì Real Sociedad cũng thì còn hơn à, cái đội xếp sau là cái đội à, Villarreal vị trí thứ 5 có 5 điểm và hai đội thì vẫn đang rất cần à, những cái điểm số để có thể giữ vững được cái vị trí của mình trên bảng xếp hạng La Liga. À, bên phía đội chủ nhà Real Sociedad thì à, trong à, 7 cái trận đấu gần đây thì họ à, cái phòng độ của họ cũng à, khá là là là là à, khá là tốt trong 7 trận đấu gần đây thì họ à, thắng được 4 trận và hòa một trận trong khi đó thì họ thua hai trận bốn cái trận thắng của Real Sociedad đó là trước các cái đối thủ là Enche rồi à, Getafe uh, à, Rio Vallecano và ở cái trận đấu gần đây nhất là họ giành thắng lợi trước Osasuna với cái tỷ số 2-0 ở cái trận đấu vừa gần đây nhất thì uh, mặc dù phải làm khách trên sân của Osasuna thì uh, tuy nhiên thì Real Sociedad cũng đã chơi khá là hay và giành được thắng lợi với tỷ số 2-0. Trong khi đó thì bên phía đội khách uh, Real Madrid thì trong uh, cái thời gian gần đây thì ngoài cái trận uh, họ thua khá là bất ngờ trên sân của Girona với cái tỷ số uh, 2-4 thì uh, cái trận đấu còn lại họ đều giành thắng lợi đó là các cái trận họ thắng trước uh, Chelsea uh, ở UEFA Champions League cúp C1 đấy. Rồi uh, cái trận họ thắng uh, Cardiff với cái tỷ số 2-0 ở trên sân uh, khách. Uh, <coughs> ngay cả cái à, thành tích sân khách ở của Real Madrid ở cái thời gian gần đây cũng khá là tốt, chỉ ngoại trừ cái trận họ thua trước Girona ở cái vòng đấu thứ 31 vừa qua là nó hơi Ờ, có một chút bất ngờ họ thua ở ờ, Girona với cái tỷ số 24 ở ờ, cái trận đấu gần đây nhất thì khi mà được đá trên sân nhà Bernabeu thì Real Madrid đã có cái được cái chiến thắng với cái tỷ số 4-2 trước à, Almeria. Và ở cái vòng đấu này thì họ sẽ phải hành quân đến sân của Real Sociedad. Thì cái đội hình của hai đội Ờ, trong cái trận đấu của đêm nay thì đều có những cái tổn thất ờ, nhất định bên phía đội chủ nhà Osasuna à, Real Sociedad thì họ sẽ thiếu vắng các cái cầu thủ ờ, đó là Umar Sadiq này rồi Martin uh, Marquelan à, trong khi đó thì cái vị trí của Diogo Rico thì cũng chưa chắc đã có thể góp mặt à, trong khi đó thì đội khách Real Madrid thì họ sẽ không có được cái sự phục vụ của các cái cầu thủ như là Ferland Mendy, Luka Modric, David Alaba đồng thời là Vinicius Junior và Eduardo Camavinga thì hai cái cầu thủ này đang về ờ, những ờ, nhận những cái ờ, án treo giò nhận những cái án kỷ luật và cũng không thể có mặt trong cái trận đấu vào đêm nay à, tuy nhiên thì nhìn vào cái đội hình của hai đội thì anh em chúng ta cũng đều có thể thấy được là cái chất lượng đội hình ở bên phía đội khách Real Madrid thì hoàn toàn áp đảo so với đội chủ nhà Real Sociedad đúng không ạ à, mặc dù là cái vị trí thứ tư Ờ, so với cái vị trí thứ hai của Real Madrid nó ờ, là một cái khoảng cách ờ, khá là nhỏ tuy nhiên thì cái đẳng cấp của hai đội là hoàn toàn anh em chúng ta phải nhìn vào để khi mà chúng ta đưa ra được một cái mã kèo ở trong cái trận đấu của đêm nay theo cái thời điểm hiện tại thì trên thị trường châu Á đang có cái mức là hòa được thua đồng bạch ở cái trận đấu này à, tuy nhiên thì cái lợi điểm cho Real Madrid ở cái cửa hòa được thua là à, thấp hơn so với đội chủ nhà Ờ, Real Sociedad có nghĩa là ở cái trận đấu vào đêm nay thì các cái chuyên gia cũng như các nhà cái đánh giá hơi nghiêng một chút về phía đội khách Real Madrid và với cái chất lượng đội hình cũng như cái đẳng cấp của ờ, đội bóng hoàng gia thì rõ ràng ờ, Real Madrid đang nắm được những cái lợi thế nhất định cũng như cái phong độ gần đây của đội khách Real Madrid là nổi trội hơn so với đội chủ nhà Real Sociedad. À, đồng thời thì anh em chúng ta sẽ phải nhìn vào cái thành tích đối đầu ở ờ, những cái trận đấu gần đây nhất ờ, giữa hai đội thì ờ, cái lần gần đây nhất mà Real Madrid phải đến làm khách trên sân của Real Sociedad thì họ cũng có cho mình được cái chiến thắng với tỷ số 2-0 ở cái mùa giải 2021 ừ, thì ở cái trận uh, lượt đi mùa giải năm nay uh, Real Madrid được thi đấu trên sân nhà Bernabeu tuy nhiên thì họ cũng uh, không thể uh, giành thắng lợi trước Real Sociedad và trận đấu đó thì hai đội chia điểm à, với cái tỷ số là không bàn thắng không thể nào có thể ghi bàn ở trong cái trận lượt đi à, cho nên là ở với cái trận lượt về này à, khi mà được thi đấu trên sân nhà thì à, rõ ràng à, Real Sociedad à, vẫn mong muốn à, có được cái chiến thắng ở cái mùa giải năm nay trước à, ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid à, tuy nhiên thì cái chất lượng đội hình của Real Madrid theo như mình đánh giá là nó nổi trội hơn và cái vấn đề sân khách hay sân nhà của Real Madrid ở cái cái, cái giải La Liga thì nó cũng là một cái yếu tố cái gì đấy nó rất là à, rất là nhỏ thôi. Mình vẫn hoàn toàn đặt niềm tin vào đội khách Real Madrid ở cái trận đấu vào đêm nay ở cái mức uh, tỷ lệ uh, à, cược là hòa được thua anh em nhé. Đồng thời thì ở cái kèo tài xỉu đi kèm sẽ là kèo uh, tài xỉu 2.5 uh, hiệp 1 thì là một trái hòa và ở hiệp 1 thì ờ, chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ cược có thể thấy được là cái khả năng ờ, Real Madrid ờ, sẽ giành thắng lợi trước sẽ sẽ ghi được bàn thắng trước các cầu thủ chủ nhà Real Sociedad là khá cao bởi cái lợi điểm cho Real Madrid ở cái kèo hòa được thua hiệp 1 là khá là thấp chỉ có 0.86 so với là bỏ 96 của đội chủ nhà Real Sociedad. Tuy nhiên thì ở cái trận đấu này thì anh em chúng ta có thể nhìn vào cái cái cái tỷ lệ kèo à, vẫn thấy được là cái sự một cái sự là à, nghiêng về ở đội khách Real Madrid đội, ở ờ, các cái nhà cái đúng không ạ? À, vì thế cho nên là với một cái đội hình à, cũng như cái à, đẳng cấp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thì mình vẫn hoàn toàn tin tưởng vào một cái chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa cho đội khách Real Madrid. À, còn ở cái mức kèo tài xỉu thì mình à, vẫn không uh, nghĩ rằng uh, đêm nay cái trận đấu vào đêm nay uh, sẽ có nhiều bàn thắng như chúng ta đã biết thì ở cái trận đấu lượt đi hai đội đã hòa cầm đã hòa nhau với tỷ số không đều à, mà chúng ta đã biết là khi mà phải thi đấu trên sân Bernabeu của Real Madrid thì Real Sociedad cũng à, đã phải chịu vô vàn các cái áp lực à, tuy nhiên thì à, Real Sociedad cũng đã chơi một cái trận à, khá là hay và có được cái một điểm ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid và ở cái trận đấu lượt về này thì khi mà Real Sociedad được thi đấu trên sân nhà thì họ cũng sẽ ờ, có những cái quyết tâm nhất định. Tuy nhiên để giành chiến thắng trước Real Madrid ở cái thời điểm hiện tại cũng mà mình thấy là cũng ờ, không không không có có nhiều khả năng. Real Madrid vẫn phải à, gọi là giữ vững cái phong độ để cho à, các cái trận đấu sắp tới đây trước à, ví dụ như cái trận à, tranh cúp nhà vua Tây Ban Nha với cả Osasuna à, đồng thời thì ở những cái trận đấu ở à, Champions League tức là cúp C1 sắp tới đây thì họ vẫn phải à, phải phải giành uh, chiến thắng để có được cái cái tâm lý ổn định thoải mái nhất khi bước vào các cái uh, trận đấu uh, có tính then chốt của mùa giải và ở cái trận đấu này thì mình đưa ra cho anh em các cái mã kèo tạm khảo đó là à, đội chủ nhà à, mình anh em chúng ta sẽ nằm đội chủ nhà ở cái kèo à, full time à, kèo cả trận đồng thời thì anh em cũng nằm cho mình cái kèo Real Madrid ở hiệp 1 nhá tức là cái kèo hòa được thua đây anh em tất cả cả hai kèo mà à, mình à, à, nằm ở cái trận đấu này đó là đều là là nằm về phía đội khách Real Madrid à, Real Madrid ở hiệp 1 và Real Madrid cả trận anh em nhé à, đồng thời thì với khả năng cao là hai đội cũng sẽ không phải à, chơi gọi là một cái, cái gì đấy nó, nó, nó tốc độ trận đấu nó nhanh và à, đặc biệt là đội chủ nhà Real Sociedad thì họ vẫn sẽ gọi là nhập cuộc từ tốn Đấy, có thể là họ sẽ chơi gọi là không có không thể có được cái cái cái cái quyền kiểm soát hoàn toàn cái thế trận trước Real Madrid đâu à, cho nên là không đội nào sẽ còn bên phía đội khách Real Madrid thì họ với cái việc mà phải à, làm khách thì họ cũng sẽ sẽ à, không à, tấn công ồ ạt ngay từ đầu mà dễ mà mà cái trận đấu này sẽ có à, chỉ hai bàn thắng được ghi mình nghĩ là cái kết quả 0-0 hoặc 1-0 nghiêng về phía Real Madrid à, có thể là à, cái tỷ số 2-0 nghiêng về à, đội khách Real Madrid à, cho nên là anh em à, vào cho mình cả cái kèo siêu full time 2.5 anh em nhé à, đấy thì à, à mình cũng đã phân tích cho anh em và đưa ra được các cái mã kèo cho anh em mà có thể tham khảo anh em nào mà à, cùng máu cùng cái nhận định thì anh em có thể theo còn anh em nào mà không cùng máu à, hoặc là có những cái ý kiến trái chiều thì à, cũng mong anh em à, cho mình một cái bình luận ở, ở dưới cái video để anh em chúng ta có thể à, có những cái à, góc nhìn à, nó nó đa chiều hơn ở cái trận đấu à, vào đêm nay à, cảm ơn à, mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình và xin được à, hẹn gặp lại anh em trong các cái video phân tích nhận định các cái tỷ lệ kèo của nhà cái trong à, các cái trận đấu tiếp theo